người tuổi mão đúng không ạ trong bộ thập nhị địa chi khi mà viết người ta sẽ để hình con thỏ nhé đúng không ạ người tuổi mão sang năm có thái dương là cát tinh đào đến đúng không ạ cũng là tỷ kiên mà tỷ kiên thì nó tỷ kiên thì nó cướp tài thì đoạt tài cho nên ra là tài lộc của người tuổi mão sang năm không được tốt à, sức khỏe và tình cảm cũng không được may mắn vì cái sao tam bích chủ cái việc thị phi cái sao hối khí là cái sao hối khí và thiên không và hàm trì cái sao hối khí và thiên không là chủ cho cái tình cảm nó không có được đạt được như là những cái điều mong muốn hay đạt được đi đạt được cái sự thuận lợi đặc biệt là cái sao thiên không khi anh chị càng mong cầu thì chúng ta lại càng không đạt được đúng không ạ và khi chúng ta không mong cầu giống như cái cửa không ở đạo phật đấy không chúng ta cái việc của chúng ta cứ tưởng chừng như hờ hững thì nó lại hoặc là chúng ta không để ý quá mong cầu điều đấy thì chúng ta lại đạt được bởi vì rằng là cái hàm trì nó là một cái sao đào hoa vì dần ngõ tuất thì đào hoa cư mão đúng không ạ cho nên thành ra là lưu niên đào hoa đáo vào phương đó gọi là hàm trì mà hàm trì mà lại gặp thêm tam bích nên chuyện tình cảm dễ gặp thị phi dễ gặp thị phi cho nên thành ra là cho nên thành ra lại gặp thêm hối khí tức là cái chuyện mà mà mà mà mà mà mà, mà đáng tiếc hoặc là cái mình lưu luyến mà đặc biệt là những cái người mà có tuổi mão sang năm mà tình cũ không rủ cũng đến ấy thì cũng phải hết sức là là lưu ý là là để ý không thì lại ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình vấn đề tài vận sang năm khi mà đầu tư thì kiên là kiếp tài kiếp là cướp cho nên thành ra là cái việc đầu tư sang năm thì cũng phải cân nhắc hết sức là cẩn thận